Mình đã nói cho nhau rất nhiều Nhưng thật sự ai đâu muốn nghe Chẳng lẽ sống cho riêng một mình Để không phải suy nghĩ Nhiều lần tỏ ra anh không cần Không quan tâm lo thì để thời gian anh mang chúng ta đi xa một chút Nếu trái tim cần sẽ luôn ở bên nhắc nhủ em rằng Đi để xa, để xa để trái tim không còn nhìn thấy được Thế lỡ kêu tên một người cũng không nhầm ai